Ok Trả lời uh, cho các bạn có những câu hỏi là có, cho chó nó ăn khô được không Thì đây hôm nay mình sẽ cho chó nó ăn khô một bữa nhá Đây là hạt à, Khô nhá Ok khi mà cho ăn khô như mình đã nói ở trong rất nhiều video mà mọi, mọi người cũng uh, nhiều người không để ý này nên cho mà ít nước này tùy vào cái sở thích của từng con có thể cho ít có thể cho nhiều uh, nếu mà chúng ta cho ăn khô thì chúng ta cho một tí nước này như thế này vào là ok rồi để làm gì là để cho con chó nó ăn nó không cái hạt nó không bị ờ, nó vẫn là hạt giòn nhưng mà nó lại không bị rát cỏ đó và chúng ta cũng sẽ tiện để mà chúng ta đảo cái bột khoáng chibi nha đây giả sử như là như nhà mình là mình cho nó ăn chibi này để tháo cái chibi ra Messi ra đây là Messi đây là cái bột chibi hôm nay là cái ờ, hộp mới nguyên đó mọi người mà nhiều người cứ hỏi là cho nó ăn cái bột gì thì cái bột chibi này là nó vừa là bổ sung dinh dưỡng mà nó vừa là uh, giúp cho con chó nó cái hấp thụ nó tốt hơn đây trong cái hộp này nó sẽ có một cái uh, uh, thìa muỗng đây gãy lên một chút là sẽ thấy này đấy nhá à, như siro là đợt này là đang được ăn một thìa đầy bởi vì siro có bầu này đây pila với lại Messi mình chỉ cho ăn như thế này thôi giai đoạn này uh, cho một thìa vơi nửa như thế này là ok rồi đó thế đấy là khi mà chúng ta cho ăn khô ấy là cả cái um, uh, việc là kể cả là chúng ta có không dùng chibi đi chăng nữa cái này vứt bỏ luôn chỉ cần nắp này là đủ kín rồi à, kể cả là chúng ta có không có các bạn mà bạn nào không cho dùng chibi thì các bạn cũng vẫn cứ nên cho một ít nước như thế này nhá còn dùng chibi thì cho nước này vào đảo thì nó mới ờ, gì được đó chỉ cần vậy thôi là ok đó phần ăn này nhá đấy là khi mà cho ăn đây là gọi là cho ăn khô đấy và cho ăn như thế này thì nó sẽ à, con chó nó ăn nó ok Đấy, dính một tí uh, gì đây này thì các bạn mà hỏi là con cho cho ăn khô được không thì hoàn toàn là cho ăn khô được nhá cho ăn hạt khô nhưng mà chúng ta nên cho một tí nước như thế này để làm gì để cho nó đỡ rắt cỏ và dùng chibi thì chúng ta sẽ tiện đảo chibi đó thì khi cho ăn khô như thế này thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải có đủ nước để cho con chó của chúng ta nó uống đây cho thêm một tí này vừa tiện rửa tay đó ok như thế này là con chó nó sẽ rất là thích ăn nhé uh, ờ, nó chỉ có một tí nước những con mà nó thích ăn khô ấy thì mọi người đảo nó nó chỉ có một tí nước như thế này thôi thì là nó sẽ thích ăn và nó không bị uh, rát cỏ còn bình thường mà nói uh, tốt nhất là ngâm ra như bình thường mình vẫn cho chúng nó ăn bằng cách là ngâm ra là tốt nhất này Messi Messi ra đây đây của Messi đây ăn đây đấy là phần của Messi nhá à, phần này của siro này cho nhiều hơn là để chia ra cho một phần cho con Yumi nữa này con Yumi ăn này Yumi ơi Mi xuống đây Mi ăn đi Pila phần của Pila đây con uh, siro đâu rồi siro ra đây nè phần của siro đây ok phần của pila đây rồi pila đấy Đó, khi ăn như này mình cho cho nó ăn quen bằng cái um, hạt mềm ấy thì khi ăn như thế này là có thể là chúng nó sẽ không ăn được như bình thường liên tục đâu mà nó còn phải nhai bởi vì cái đang ăn mềm mà như ăn này nó nó cứng thế cái đấy là tùy thói quen nhé à, có rất nhiều con chó là nó quen ăn cái hạt cứng cho hạt mềm nó không ăn thì mọi người có thể cho ăn theo kiểu như này cái hạt nó vẫn có độ giòn mà hạt nó vẫn có độ giòn mà nó này không bị ờ, rát cổ đó này thì bởi vì là trước đến giờ mình đều cho chó của mình ăn là mình cho ăn ngâm đây là khi cho ăn hạt cứng thì nó cũng vẫn ăn thôi nhưng mà nó không có ăn theo kiểu liên tục như là cho ăn hạt mềm đây là làm ví dụ cho mọi người đấy nhá còn nếu mà theo ý của mình ấy là cho ăn tốt nhất vẫn cứ là ngâm cái hạt cho nó nở ra rồi cho con chó nó ăn thì uh, cái ờ, vào trong bụng của nó cái thời gian tiêu hóa của của con chó nó nhanh hơn uh, vì nó không phải mất công chờ cái hạt nó nở ra đó và mọi người nhìn nó đỡ sốt ruột là tức là cho con chó khi nó ngâm nó nở ra thì uh, từng này hạt này từng này hạt nhưng mà ngâm nở ra thì nó ra nửa bát cơ còn từng này hạt thì nó phải ra nửa da bát nó sẽ nở ra uh, khoảng uh, gấp hai lần rưỡi gấp gần 3 lần so với lại cái lượng uh, ngâm với cái hạt màu bao màu xanh này thì thế còn nếu mà bao màu hồng thì thì thì uh, nó nở ít hơn nó chỉ nở khoảng tầm uh, lên khoảng gấp đôi thôi nhưng bao màu xanh này nó phải nở lên khoảng gấp 3 đó cho chúng nó ăn đây là trực tiếp nhá không có mình sẽ không có cắt chỉnh gì cái video này cả xem là chúng nó ăn cái này là cái bữa ăn nó sẽ lâu hơn là hạt ngâm hạt ngâm là nó sẽ nhanh hơn hạt ngâm thì chỉ trong vòng khoảng tầm 2 phút là xong một bữa rồi đây Messi là ăn sớm nhất này Messi ăn sớm nhất là Messi gần xong này siro là bát của siro vẫn còn nhiều lắm thôi siro ăn ở ngoài này thôi anh có nói xấu gì siro đâu nói động với nó cái là nó chui vào trong chuồng nó nằm luôn nào messi phần đấy là phần của siro siro ra ngoài này ăn đi siro ơi siro ra đây đây phần siro đây kia là phần của mẹ phần con nào con ấy ăn mà nhặt ra bên ngoài nữa đó. bởi vì là cái uh, hạt nó khác bình thường cho nên là ăn là cũng cho nên là các bạn mà nếu mà có cho chó ăn ờ, quen ờ, cái hạt khô đây pila xong rồi pila liếm hết đi vẫn còn dính bát kìa ờ, liếm nốt đi để lại một phần thế hả Messi cũng xong rồi đây này mất khoảng tầm uh, ờ, 3 phút hơn 3 phút mới ăn xong lâu hơn siro thì đợt này là được ăn nhiều hơn cho nên là siro ăn nó nhẹ hơn một chút là vì siro bầu cho nên là siro được ăn nhiều hơn một chút ừ. phần đấy là phần của con cứ để yên cho con ăn bà với mẹ cứ nằm đấy nếu mà con ăn thừa thì sẽ cho bà với mẹ ăn thêm nhá còn không thì bà với mẹ cứ nằm đấy chờ đó thì uh, một là mọi người ngâm cho nó ăn thì như các cái video khác mà mọi người thấy chó mình nó ăn khi mà mình ngâm ấy là nó ăn liên tục và nó ăn rất là nhanh còn khi mà để cái hạt ở cái dạng hạt khô này thì con chó nó ăn thế nhưng mà nó lại lâu hơn nó ăn lâu hơn là bởi bởi vì nó nó không ăn liên tục được nó còn phải nhai nó còn phải này kia lùi lại rồi siro ăn đi đấy, đấy động chạm siro lại dỗi siro ơi siro ra đây nào siro siro ơi siro messi xích ra kia nào siro ra đây đây là phần của siro siro ăn đi phần của siro này chỉ có siro ăn thôi ok ăn đi rồi này ừ cứ ăn đi không có ai ăn để tranh phần được ờ, con mèo xì xích ra kia nào đừng có nhìn siro siro không ăn được siro ăn đi Messi lượn ra chỗ nằm đi nằm ở chỗ đi siro ăn đi siro cứ thấy mẹ nhìn này siro này uh, ờ, gì ừ, Messi xích ra nằm xuống nằm xuống đi đấy là phần đấy là phần của con đừng có ngồi gần quá con này này, kia nhỉ siro ơi siro siro ra đây ăn nào cho con messi thêm mấy hạt nha nha đây messi messi ra đây ok pila cũng ra đây ăn xin của siro hả đây cho pila thêm mấy hạt nhá siro lượn ra kia pila phần của pila siro ra đây phần của siro đây siro không ăn bà với mẹ một tí nữa là anh cho bà mẹ ăn luôn hết phần luôn đấy à, siro thì à, đợt này bầu nhưng mà bụng hơi nhỏ nhá siro à, khoảng chắc khoảng một tuần nữa là đẻ bụng hơi nhỏ một chút đó ăn như thế này nó bị ăn nó bị hơi lạ bình thường là ăn ngâm ra khi ăn như này là cái bữa ăn nó kéo dài rất là lâu rồi nó ăn nhai kỹ siro ăn đi phần của siro ăn nhanh nên không để bà với mẹ phải mất công hóng lại còn nhặt mấy hạt cho vào trong ờ, ấy nữa siro ơi siro có ăn không đây này bà này hóng này mẹ hóng này Ờ. con siro đâu rồi siro à anh còn một tí đây lại cho nó thêm một tí này cho pila thêm một tí này cho con Messi thêm tí này à, với các bạn mà đang ờ, chờ cái hạt lô mới về siro ra đây là siro ơi thì khoảng tầm khoảng 10 ngày nữa là cái uh, lô hạt mới sẽ về thì sẽ có cái bao hồng với này uh, ờ, bao uh, ấy đấy phần siro ăn đi sẽ có cái uh, bao hồng và một cái bao xanh mới uh, cộng với lại cái bao xanh cũ này có sẽ có cái lô hàng mới về khoảng 10 ngày nữa nào Messi không phải phần của Messi đâu Messi nằm gọn vào chỗ đi phần này của con siro siro đây Messi xích ra nào xích không phải phần của Messi ra kia nào rồi nằm đấy nằm ở đấy thôi không xin nữa xin nhiều quá rồi cả con Pila nữa con Siro ra đây ăn đi Siro Siro ơi bà với mẹ à, đang ờ, thì ngồi ờ, chờ xin nhưng mà cháu thì không chịu ăn cho hai con giải quyết nốt nhá con uh, siro nó đang e à e à siro có ăn không này hỏi siro lần cuối này anh hỏi siro lần cuối siro có ăn thì siro ra đây siro ơi siro ra đây nào có ăn không không ăn cho bà với mẹ hỏi thế là hiểu rồi đấy mà hiểu mà không ra thì thôi nhá không phải mời chào nhiều đó siro có ăn không hỏi lại lần cuối cùng vẫn còn mấy hạt nữa có ăn thì ra đây nào chứ không phải là bầu bí nhõng nhẽo đâu nhõng nhẽo là thôi để cho bà với mẹ giải quyết nhá đây là mỗi một uh, phần là ờ, khoảng tầm ờ, bốn uh, lạng rưỡi hạt thế là siro hôm nay là siro ăn ít siro chỉ ăn khoảng tầm 3 lạng thôi ba lạng cũng ok không thành vấn đề đây pila rồi xin cắt nốt xong nhá không thể mời chào siro nhiều ở à đây nữa còn cái phần của con uh, Yumi thừa nữa phần của con Yumi thừa này à, nếu mà ít ra cho Yumi mà còn thừa này chia ra cho hai con xử lý nốt ok xong đó xong một bữa ăn pila đấy cách cho hơn của đem cho đấy cho là còn phải như thế nào chứ mà cho mà đánh cái hụt cái không nói câu nào là thôi không thèm ăn luôn đó thôi à, cái thời lượng video nó hơi dài rồi chia sẻ với mọi người một chút thế là ai mà muốn cho cho ăn hạt khô thì ok vẫn cho ăn hạt khô bình thường mọi người nhé Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thank you and see you again.